Hi, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Mời các bạn xem một video chia sẻ về Bing s. Nếu như các bạn chưa biết cách kiếm tiền từ hai trang web Clickbank và Bing s, thì hãy xem bộ video hướng dẫn căn bản ở các video trước của Hường. Đây là một cái cách mà chúng ta có thể kiếm tiền tại nhà. Đương nhiên Hường không chỉ hướng dẫn về Bing s mà còn nhiều cách khác nữa. Tuy nhiên cái Bing s là cái khá là dễ để bắt đầu nên Hường sẽ đưa nó lên trước Ok, thì trong video này Hường sẽ nói về uh, tài khoản phụ ở trong Bing S. Bình thường chúng ta phải trả tiền uh, đô cho Bing S để chúng ta có thể chạy quảng cáo tại Mỹ và bán hàng tại Mỹ. Thì um, có một cách để tiết kiệm chi phí đó là chúng ta add coupon. Thì bình thường uh, chúng ta đã biết là chúng ta có thể add coupon vào tài khoản chính. Một cái video uh, trước đó, kế bên thì Hường đã chia sẻ là cái cách mình có thể add vào tại uh, ờ, tài khoản chính lên tới bốn cái mã coupon thì ở trong video này Hường sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta có thể tạo ra tài khoản phụ ngoài cái tài khoản chính mà chúng ta tạo uh, nhờ vào cái email của mình ấy, thì chúng ta có thể tạo thêm là năm cái tài khoản phụ nữa như vậy một cái email chúng ta có thể tạo ra ít nhất là 6 cái tài khoản và add được uh, ờ, 5 mã coupon cho năm tài khoản phụ bởi vì mỗi tài khoản phụ thì chúng ta có thể add được một mã coupon à, bây giờ Hường sẽ hướng dẫn cả nhà về cái cách tạo tài khoản phụ nha rồi sau đó Hường sẽ nói rõ hơn những mã coupon nào mà chúng ta có thể add vô và cái thứ ba nữa là chúng ta có thể mua cái mã coupon đó ở đâu ok bây giờ làm nào để tạo tài khoản phụ để tiết kiệm chi phí này ông nào đang chạy uh, ờ, BS thì uh, hãy chú ý đây khi mà đăng nhập vào tài khoản Bing S bữa nay chuyển thành Microsoft S và nó lại được nâng cấp thêm giao diện mới thì cái giao diện này khá là thân thiện à, yên tâm bởi vì nó khá là giống Google S, nó một cách tiện lợi để sau này chúng ta làm luôn Google S. thì uh, nếu ai đang xài quen cái giao diện cũ rồi thì chúng ta muốn trở về giao diện cũ khá đơn giản chúng ta bấm vào chữ tool này có cái nút là return to previous Microsoft Advertising bấm vào đây thì nó sẽ chuyển chúng ta về cái ờ, giao diện cũ đấy còn không thì mình cứ để giao diện mới sử dụng cho quen cũng được bởi vì đây là tương lai mà với lại ờ, chúng ta xin xem tí là nó cũng ờ, giống chức năng cái giao diện cũ thôi bây giờ làm nào để có thể tạo tài khoản phụ chúng ta lấy chuột vào đây chúng ta bấm vào cái tên của tài khoản chính của mình này. bấm vô rồi ở đây sẽ liệt kê những cái tài khoản mà chúng ta đã tạo ở đây là có ba tài khoản sẵn rồi chúng ta có thể tạo thêm bằng cách là bấm vào view all account rồi ở đây chúng ta bấm vào create account có nghĩa là chúng ta tạo thêm một cái tài khoản bin phụ trong cái tài khoản bin mà chúng ta đã tạo ờ, ban đầu à, tài khoản phụ này để ờ, giúp cho chúng ta là ờ, mỗi tài khoản phụ add thêm được một mã coupon kiệm chi phí bấm vào create account mình để cho nó một cái tên nha ví dụ hường sẽ để tên là uh, tomato chẳng hạn nếu không quan trọng bạn muốn để tên gì cũng được rồi chọn uh, email có thể lấy email này luôn email kênh tương tác với bing rồi chọn uh, ngôn ngữ thì mình chọn tiếng anh rồi uh, comment cái này không cần điền rồi chỗ này là múi giờ thì mọi người uh, có thể là để múi giờ của Việt Nam chúng ta Bangkok, Hà Nội, Jakarta đi bấm vào next rồi ở đây business name mình có thể tên để tên mình cũng được chẳng hạn rồi choose location ở ờ, Việt Nam luôn Việt Nam rồi, bây giờ địa chỉ thì chúng ta để địa chỉ cũ ở tài khoản chính luôn cũng được. Rồi bấm next. Rồi bây giờ bảo cái đồng tiền thanh toán thì chúng ta để đô la luôn. Rồi chọn phương thức thanh toán, cũng y chang cái tài khoản chính thôi. Tài khoản chính chúng ta cũng có chế độ là trả trước và trả sau thì mình chọn trả sau. Các bạn có thể chọn trả trước nếu muốn rồi chọn phương thức thanh toán ở đây thì uh, cái thẻ mình đã add ở tài khoản chính mình có thể dùng để làm tài khoản phụ luôn cũng được bấm vô hoặc mọi người có thể add mới khuyến khích mọi người là sử dụng cái thẻ của tài khoản chính luôn rồi cái này là để add mã coupon nè nhưng tại thời điểm này chúng ta chưa cần add mã coupon nha để tạo từ từ hãy add chứ không là nó, nó nhiều hoạt động quá nguy hiểm rồi chúng ta bấm vào create account Rồi như vậy là Hường mới ờ, vừa tạo xong một cái tài khoản phụ nữa. Như ở đây ờ, nó sẽ liệt kê cho chúng ta tổng cộng là một hai ba tài khoản phụ. Đây là tài khoản chính. Thì Hường có tổng cộng 3 tài khoản phụ rồi. Như vậy Hường có thể tạo thêm hai tài khoản phụ nữa nha. Rồi, như vậy thì ờ, đối với tài khoản phụ thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta bấm vào lê chuột vào cái nút mũi tên đi xuống thôi. Bấm vào cái chữ mà cái tài khoản mà chúng ta muốn muốn sử dụng rồi bấm vào cái chữ tomato là cái tài khoản phụ Hường mới tạo đây rồi ở đây chúng ta cũng ờ, bấm vào Command và thiết lập chiến dịch bình thường. Hoạt động y chang tài khoản chính luôn, không có gì thay đổi hết. Rồi bây giờ làm thế nào để ép được coupon? Thì chúng ta bấm vào Tool, chúng ta bấm vào Billing and Payment. Rồi ở đây mọi người sẽ thấy nè. Ở ờ, đây là tài khoản Tomato ha, chúng ta để ý đây là tài khoản Tomato, tài khoản mới tạo rồi chúng ta lê chuột vào bên phải chúng ta thấy cái chữ view promotional offer này bấm vào đây nếu mà chúng ta có mã coupon chúng ta có thể ép mã coupon ở đây và lưu nó lại ha lưu nó lại thì uh, nếu mà giao diện sau này uh, ờ, Bing S có giao diện thay đổi đi mọi người không có thấy là cái vị trí của ép coupon nó nằm đây thì mọi người xem xung quanh đây nè có thể là payment methods hay là ở chỗ nào đâu đó ừ, có thể nằm đây nữa nè cái chỗ nào cũng được cũng giống nhau thôi chúng ta chỉ cần tìm ra cái chữ là promotional offer là chúng ta có thể ép được coupon rồi rồi bây giờ mọi người có thể mua coupon ở đâu mua coupon ở đâu thì um, bây giờ có một cái trang web uh, để mọi người uh, dễ mua nếu mọi người chưa tìm thấy đó là cái fanpage à, set laptop lên và đi ở đây là cái fanpage nó là facebook.com sẽ sách laptop lên và đi nha ở ờ, fanpage này mọi người chỉ cần nhắn tin thì uh, các bạn admin sẽ uh, cung cấp coupon cho cả nhà uh, về giá cả thì hường luôn nỗ lực làm thế nào để có thể là có được những cái mã coupon với giá thấp nhất nhưng mà trong trường hợp mà hiếm mã coupon quá thì bắt buộc là đôi khi giá của coupon nó cũng sẽ tăng một chút các bạn cũng uh, hiểu một chút về coupon nha ở đây uh, cách đây hơn ba ngày hường có đăng một cái bài về uh, coupon Win S thì hiện nay đối với cái tài khoản phụ mà chúng ta vừa tạo ấy thì ờ, mỗi tài khoản phụ chúng chúng ta chỉ ép được một mã coupon duy nhất thôi thay vì tài khoản chính chúng ta ép được tận 4 mã thì tài khoản phụ chúng ta ép được có một mã và đó là mã spend không quan trọng là spend bao nhiêu tức là có thể là spend 88 đô có nghĩa là khi mà chúng ta chi trả cho pin S à, 88 đô à, 18 đô thì nó sẽ cho cho chúng ta coupon là 88 đô này 18 đô này không phải là mình ờ, mình mình trả tiền cho bin mà số tiền này là cái số tiền mà chúng ta chạy quảng cáo ấy chúng ta đã tiêu hết 18 đô thì nó kích hoạt cái mã coupon 88 đô cái loại thứ hai nữa là mỗi mã spend 25 ờ, đô có nghĩa là khi mà chúng ta chi tiêu ở trên bin chúng ta thanh toán cho nó thanh toán cho nó 25 đô thì nó sẽ kích hoạt một cái mã 100 đô còn cái mã spend 33 đô được 130 đô này có nghĩa là khi chúng ta chi tiêu trên Bing 33 đô và đã thanh toán cho nó được 33 đô thì nó sẽ kích hoạt cho chúng ta cái mã coupon 130 đô đấy thì uh, mọi người muốn mua loại nào thì có thể nhắn ở trên fanpage này để mua rồi ok còn đối với cái mã no spend này mã no spend thì ép luôn cả tài khoản chính và tài khoản phụ và tài khoản chính thì uh, ép vô thì nó được 100 đô luôn rồi ha có một cái video ở cuối video này hùng sẽ đề xuất ra một cái video nói về coupon cho tài khoản chính rồi đấy là những cái loại coupon khi mà chúng ta ép được chúng ta sử dụng được những cái mã này nó, nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta được trong quá trình quảng cáo của chúng ta đó tiết kiệm được khá là nhiều đúng không cả nhà ví dụ như là ờ, một cái ờ, tài khoản Bing Ads chúng ta tạo được tài khoản ờ, phụ là tới um, 5 cái tài khoản phụ thì ép giả sử một tài khoản phụ mình ad được uh, 100 đô đi thì năm tài khoản phụ là được 500 đô tài khoản chính chúng ta ép được hiện tại đó là hai cái mã coupon nữa thì ít nhất chúng ta cũng sẽ được một 200 đô nữa là 700 đô ngoài ra tài khoản chính chúng ta cũng có thể ép được mã coupon cho tài khoản lớn hơn 30 ngày thì à, đâu đó tài khoản chính ép được tận 400 đô với lại với lại là 500 đô tài khoản phụ nữa tổng cộng là chúng ta add coupon lên tới là 900 đô thậm chí là hơn đối với những mã coupon spend mà được tới 130 đô thôi tóm lại nếu mà chúng ta chưa hình dung ờ, hết nãy giờ thì cũng không sao cả chúng ta cũng bắt đầu tại tài khoản binh chúng ta cũng ép mã coupon cho chúng ta chạy một thời gian sau thì tự nhiên những cái vấn đề này chúng ta nắm trong lòng bàn tay thôi cũng không cần phải uh, uh, cảm thấy rối bời quá đâu các bạn chỉ cần hiểu đơn giản đó là chúng ta có thể tạo tài khoản phụ ở trong binh để chúng ta ép coupon vô để tiết kiệm chi phí còn loại nào thì mình cứ lên fanpage mình đặt nha ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video này chúng ta hãy uh, xem video đề xuất phía bên này để chia sẻ về những cái uh, ờ, coupon khác cho tài khoản chính còn video phía bên này chia sẻ về một số kết quả mà các bạn đã kiếm tiền ở trên Clickbank và Binance cũng như rất là nhiều kênh traffic khác hãy theo dõi để chúng ta có nguồn cảm hứng cũng như là một cái động lực để chúng ta dấn thân với hành trình làm affiliate marketing nói chung và từ nói riêng đừng quên nhấn ờ, subscribe kênh của Hương và bình luận một cái điều gì đó dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nút hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.